Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình VNPT Media Bên Bạn số thứ 114 năm 2020. Chương trình do Tổng Công ty Truyền thông thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, hòa chung xu hướng của thế giới, tại Việt Nam, truyền hình công nghệ OTT đang có tiềm năng phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự thay đổi quá nhanh của hành vi người dùng và xu thế công nghệ chính là thách thức lớn của các nhà làm truyền hình Internet hiện tại. Khách hàng cũng luôn đứng trước câu hỏi, vậy truyền hình Internet nào là sự lựa chọn thông minh nhất? Nhanh nhạy, linh hoạt, bắt kịp xuống đó, truyền hình MyTV của VMT đã và đang khẳng định vị trí, thế mạnh của mình trên đường đua khá khốc liệt này. Kỷ nguyên 4.0 chứng kiến cuộc chạy đua của nhiều dịch vụ giải trí sử dụng công nghệ OTT tại thị trường quốc tế cũng như tại Việt Nam. OTT là thuật ngữ viết tắt của Over the Top, và được định nghĩa là giải pháp cung cấp các nội dung cho người sử dụng dựa trên các nền tảng Internet. Lĩnh vực được ứng dụng nhiều nhất đó là cung cấp các nội dung truyền hình qua các giao thức Internet và video theo yêu cầu VOD tới người dùng. Chỉ cần có kết nối Internet tại nhà hoặc qua mạng di động của bất kỳ nhà mạng nào, bạn đều có thể truy cập dịch vụ OTT một cách thoải mái. Tại Việt Nam, những ứng dụng thông dụng, nhắn tin, gọi điện không bất phí như Line, Zalo, Viber, KakaoTalk chính là một trong những ứng dụng trên nền tảng OTT. Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia hiện nay đều đồng quan điểm cho rằng truyền hình công nghệ OTT là xu hướng tất yếu, không khó để chúng ta thấy được tiềm năng và các ứng dụng hấp dẫn mà OTT có thể mang lại, đặc biệt khi tỷ lệ của các thiết bị thông minh đang ngày càng phổ biến trên thị trường. Giờ đây, các nhà cung cấp nội dung giải trí không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nội dung chương trình mà còn nỗ lực nâng cấp để tạo ra những trải nghiệm mới, tiện ích và phù hợp với nhu cầu ngày càng khó tính hơn của khách hàng. Bắt kịp xu hướng trên, Thời gian qua, VNPT đã từng bước nâng cấp dịch vụ truyền hình MyTV từ phương thức IPTV truyền thống lên những công nghệ tiên tiến hơn. Và điểm đích tiếp theo chính là công nghệ truyền hình OTT. Tháng 1 năm 2021, VNPT chính thức tung ra thị trường ứng dụng MyTV trên nền tảng công nghệ OTT và các thiết bị thông minh như Smart TV, smartphone và tablet. Dù đang giải trí tại nhà hay ở bất kỳ nơi đâu, người dùng đều có thể truy cập vào ứng dụng truyền hình MyTV để xem kho nội dung cực kỳ hấp dẫn và đa dạng được giới chuyên môn đánh giá là dẫn đầu phân khúc thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Chỉ cần người dùng sở hữu các thiết bị thông minh với hệ điều hành iOS 11 hoặc hệ điều hành Android 6.0 trở lên là có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng MyTV và sở hữu những tính năng ưu việt của truyền hình công nghệ OTT. Đó là khả năng đồng bộ nội dung trên các thiết bị, giúp chuyển đổi xem chương trình từ thiết bị này sang thiết bị khác trong quá trình xem, tua đi tua lại, xem lại, điều khiển thông minh thông qua smartphone. Đặc biệt, không chỉ giới hạn trên hạ tầng mạng của VMPT như MyTV truyền thống. Với MyTV OTT, người dùng có thể sử dụng ứng dụng MyTV trên các hạ tầng mạng Internet, Wi-Fi, 4G, 5G của các nhà mạng khác nhau tại Việt Nam. Ứng dụng MyTV trên nền tảng OTT được thừa hưởng phát triển từ ờ, MyTV, IPTV truyền thống, kết hợp với các công nghệ streaming, công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay. Do vậy, có thể đem lại trải nghiệm xuyên suốt trên tất cả các nền tảng thiết bị, từ thiết bị Smart TV trong hộ gia đình tới các thiết bị cầm tay như smartphone, máy tính bảng và các thiết bị di động khác. À, bên cạnh đó, MyTV cũng triển khai hạ tầng truyền tải à, VMPT Network. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm độ trễ cũng như là tối ưu trải nghiệm cho khách hàng. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ hướng tới việc cá nhân hóa người dùng um, và đưa ra những cái tính năng tương tác thân thiện với người dùng, giúp người dùng tương tác hai chiều với hệ thống dịch vụ, giúp cho hệ thống hiểu hơn về khách hàng và đề xuất các cái nội dung phù hợp theo nhu cầu cá nhân hóa người dùng. Hiện tại khi khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm miễn phí gói chuẩn một tháng trên Smart TV của khách hàng. Và nếu như khách hàng uh, sử dụng gói chuẩn trên smartphone hoặc các thiết bị cầm tay thì khách hàng sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí gói chuẩn. Truyền hình MyTV hiện cũng đang dẫn đầu phân khúc thị trường với gần 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Sự hợp tác của truyền hình MyTV với nhiều đối tác trong và ngoài nước như Liongate, MGM, Sony Pictures, Quinet, VTV Cap, Danet, K cộng cho phép khách hàng xem miễn phí hàng ngàn bộ phim, nhiều nội dung VOD 4K với chất lượng cao. Không chỉ vậy, truyền hình MyTV còn đầu tư bản quyền phát sóng trực tiếp nhiều giải thể thao như NBA, FA Cup, World Cup, US Open, Copa America và rất nhiều giải đấu thể thao quốc tế từ các đối tác cung cấp dịch vụ như ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Nation League. Với sự cố gắng không ngừng đó, MyTV đang dần đáp ứng được sự tin yêu cũng như yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong một sổ tay dịch vụ tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Google Chromecast, YouTube, Recommendation và Reset thiết bị trên MyTV Box 2020. Hướng dẫn sử dụng Google Chromecast, YouTube, Recommendation và Reset trên MyTV Box 2020. Google Chromecast là tính năng hỗ trợ trình chiếu vô cùng thông minh, giúp truyền tải các hình ảnh, video từ thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các chương trình trực tuyến khác lên màn hình TV nhằm mục đích mang đến cho người dùng những trải nghiệm hình ảnh vô cùng chân thật và sống động. Google Chromecast hỗ trợ chia sẻ hình ảnh video đối với các thiết bị cùng kết nối mạng Wi-Fi hoặc LAN. Vì MyTV Box 2020 sử dụng hệ điều hành Android TV 9.0 nên tính năng Google Chromecast đã được tích hợp sẵn trên thiết bị này mà người dùng không cần phải mua thêm. Bước 1. Bật ứng dụng MyTV Multi Screen hoặc ứng dụng MyTV Net trên điện thoại di động. TV và điện thoại di động cần sử dụng cùng một mạng Wi-Fi. Bước 2. Chọn nội dung cần xem trên ứng dụng, sau đó ấn vào biểu tượng Google Cast trên video và chọn thiết bị chuyển tới là mã số TV bạn muốn chia sẻ video. Bước 3. Nội dung được chọn sẽ hiển thị trên màn hình TV. Khi muốn ngắt kết nối, bạn chỉ cần nhấn lại một lần nữa vào biểu tượng Google Cast trên điện thoại, sau đó ngắt kết nối. Hướng dẫn sử dụng tính năng Recommendation trên MyTV Box 2020. Recommendation là tính năng đề xuất nội dung thông minh của Android TV, cũng như cách mà bạn sử dụng Google trên máy tính. Android TV sẽ phân loại nội dung người xem, chơi game, nghe nhạc và đề xuất nội dung tương tự, từ đó cho người dùng trải nghiệm đầy đủ và thú vị. Tại giao diện của My TV Box 2020, tính năng Recommendation sẽ đưa các nội dung đề xuất từ các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị dựa trên thói quen sử dụng của người dùng Hướng dẫn sử dụng ứng dụng YouTube trên MyTV Box 2020. MyTV Box 2020 được tích hợp sẵn ứng dụng YouTube của Google, tối ưu cho hệ điều hành Android TV. Người dùng có thể xem, chia sẻ các nội dung video, đồng bộ nội dung theo tài khoản Google đã đăng nhập. Người dùng cần đăng nhập tài khoản Google để sử dụng ứng dụng này. Hướng dẫn reset thiết bị về trạng thái mặc định ban đầu Thao tác này thực hiện khi cần thay đổi tài khoản Google trên My TV 2020 hoặc reset toàn bộ ứng dụng về trạng thái mặc định ban đầu. Dữ liệu người dùng sẽ được xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ trong của thiết bị My TV 2020. Bước 1. Tại màn hình trang chủ, truy cập mục cài đặt của thiết bị. Bước 2. Tại giao diện cài đặt, chọn tùy chọn thiết bị, đặt lại, xóa mọi thứ để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm MyTV Box 2020 và các tính năng đi kèm, khách hàng vui lòng tham khảo trên website chính thức của MyTV. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục bạn hỏi chúng tôi trả lời ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc về dịch vụ này. Ứng dụng MyTV OTT có những gói cước nào để lựa chọn? Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ MyTV và mua gói trực tiếp qua smartphone hoặc Smart TV với các lựa chọn gói cước chính dưới đây. Gói cơ bản là gói chuẩn của MyTV, không có chùm VTV Cap, bao gồm truyền hình 125 kênh, VOD miễn phí, xem trên 3 thiết bị di động, xem đồng thời trên hai thiết bị. Gói D MyTV bao gồm truyền hình 149 kênh, cộng VTV Cap 20 kênh, cộng toàn bộ kho VOD cho phép tối đa trên 5 thiết bị. Khi cần hỗ trợ về dịch vụ, tôi sẽ liên hệ địa chỉ nào? Khách hàng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1166 để được tư vấn hỗ trợ lắp đặt. Thông tin chi tiết tham khảo tại website chính thức mytv.com.vn. Chuyên mục bạn hỏi chúng tôi trả lời đã kết thúc chương trình VNPT Media Bên Bạn của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng chương trình đã đem đến cho cán bộ nhân viên những thông tin hữu ích về các dịch vụ của VNPT Media. Hãy đón xem VNPT Media Bên Bạn vào mỗi thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình VNPT Online và trên group diễn đàn của người VNPT. Xin kính chào và hẹn gặp lại!